Chào dạ mừng vâng, các bạn đến với kênh Phúc Nguyễn TV, nhận định nhanh kết quả các trận đấu. Đêm nay vào lúc 22 giờ ngày 10 tây tháng 12 sẽ diễn ra cặp đấu tại vòng tứ kết giữa Bồ Đào Nha và Maroc. Châu Phi chưa bao giờ vô địch World Cup nên lần này duy nhất Maroc có mặt tại vòng tứ kết nên người dân châu Phi đang tràn đầy hy vọng tuyển Maroc sẽ làm được điều gì đó. Đội tuyển Maroc có tới 14 cầu thủ đang chơi bóng ở sân cỏ châu Âu tại các giải bóng đá hàng đầu như Anh, Pháp, Ý và Tây Ban Nha. Maroc đang bất bại ở trận World Cup năm nay. Với hàng thủ chặt chẽ, họ đã cầm hòa trong ngày ra quân với Costa và đánh bại Bỉ và Canada để đứng đầu bảng F với 7 điểm. Và tại vòng 1-8, Maroc cho thấy sự tự tin khi hạ nóc ao Tây Ban Nha 3-0 trên lọt sút lung lung, làm tan giấc mộng của người dân Tây Ban Nha. Trong giải đấu năm nay, Maroc chính là cái tên mang lại nhiều sự bất ngờ cho các ông lớn và cũng không ngoại trừ là Bồ Đào Nha. Trong đêm nay, Maroc sẽ chơi với chiến thuật phòng ngự chặt trước Bồ Đào Nha, chờ cơ hội để phản công và gây sự bất ngờ cho Bồ Đào Nha. Lịch sử đối đầu giữa Maroc và Bồ Đào Nha, hai đội chỉ gặp nhau hai lần tại các kỳ World Cup với kết quả 1 thắng 1 thua vào năm 1986. Maroc thắng 3-1 để giành ngôi đầu bảng, trong khi Bồ Đào Nha sớm phải ra về. Lần gặp lại đây vào World Cup 2018 tại Nga Bồ Đào Nha thắng lại Maroc với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Ronaldo. Bên kia sân cỏ, Bồ Đào Nha được đánh giá cao cho chức vô địch World Cup 2022 khi họ sở hữu đồng điều 3 tiếng. Với việc đè bẹp thị sĩ 6-1, Bồ Đào Nha cho thấy sự gắn kết năng động của một tập thể khi không có Ronaldo. Đáng chú ý, tiền đạo trẻ Ramos chơi thăng hoa trong ngày thay thế đàn Anh. Anh lập hat-trick giúp Bồ Đào Nha đánh bại thị sĩ Kết quả này ít ai nghĩ tới. Ramos ghi bàn và làm được điều Ronaldo khó lòng làm được, đó là chơi rộng bên bên ngoài vùng cấm, gây áp lực cho đối thủ. Tuy nhiên, với việc Maroc là đội chơi tử thủ bảo vệ khung thành, liệu một tiền đạo mạnh mẽ và quy lực khi tranh chấp bóng bổng thì có thể giải quyết vấn đề hay không? Điều này rất quan trọng dù điều cần thiết hơn một cầu thủ cơ động ở tuyến trên đưa đón kết quả 1-0 cho Bồ Đào Nha. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông để xem video tiếp. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại các bạn.